chào mọi người nhá chào toàn thể anh em hôm nay uh, Tuấn giới thiệu với anh em một uh, giới thiệu anh em là đánh bài cào trên chiếc máy điện thoại di động máy uh, mã vạch nhá Samsung bài cào đánh uh, máy mã vạch này Samsung này là CPK 500 bản C thì uh, với anh em đánh này là không cần thầy thợ nhá đánh cho mấy anh em mới tập vào nghề hay là anh em đã từng thua tha nhiều thì có cái máy này là anh em hoàn toàn giành chiến thắng nhá máy này máy đẹp mới mà có cái máy này là anh em đánh hoàn toàn chiến thắng này à, trong các cuộc chơi bài cào liêng phỏng nói chung là bất cứ trò chơi gì liên quan tới máy đánh bài thì à, anh em là hoàn toàn giành chiến thắng nhá giờ Tuấn sẽ đánh thử bài cào cho anh em à, chơi và biết thử qua về chiếc máy đánh bài à, CVK 500 này Đây, máy hoàn toàn bình thường các bạn này vào mạng chơi game ok chơi bài thì à, hơn cả thầy thợ luôn các bạn thấy không máy hoàn toàn bình thường này bây giờ Tuấn sẽ vào máy đánh bài cho các bạn xem đánh bài xem đây em Tuấn nói sơ qua về cái máy cái máy này là phải à, mình mua có mật khẩu riêng hoàn toàn mới vào được cái máy đánh bài này à, giờ Tuấn vào này ví dụ mình chơi à, giờ Tuấn hôm nay là hướng dẫn đánh bài cào qua máy điện thoại Samsung mã vạch nhá đánh ba cây nhá đây giờ ví dụ nó có các mã đây 3005 3027 3029 nói chung là rất nhiều rất nhiều rất nhiều trò chơi nhá bây giờ Tuấn vào à, đánh bài cào này như trong miền Nam đánh bài cào là cả ấy luôn tất cả là đồng người luôn đây là xem này bây giờ là đánh bốn người này vào cái máy ảnh góc rồi bây giờ này đây là chế độ thử nha các bạn nhé này, bài này bài thì nó đi với máy đúng không bài hoàn toàn bình thường ở tạp hóa có bài gì thì à, nhà Tuấn có bài đó nên anh em chỉ cần bỏ bài vào là chơi ok thôi máy thì giá cả nó ừ, vừa phải không đắt cho anh em nếu mà nói về cờ bạc thì chỉ cần được máy đánh rất đơn giản nhá cho những người mới tập chơi luôn nha bây giờ là Tuấn bắt đầu dẫn vào đánh thử bài cào cho các bạn xem này Thế là Tuấn bóc bài ra nhá móc cái bộ bài này ra bóc bài ra thì bài hoàn toàn bình thường này anh em này đó, cũng có ba tèo đó, bây giờ cái máy cào cào cho anh em nhé Đây. một bộ bài hoàn toàn bình thường này đó, đánh máy cào đánh bao nhiêu người được nhá bây giờ này tôi đánh số người là bốn nhá bốn người anh em nhìn này bốn người này bắt đầu thử này thử cho anh em này đúng không? để cái máy xuống dưới không nhất thiết thì nhiều người mà phải để vào bọc đúng không à, ờ, ấn thử này Đấy, để các bạn nghe máy không báo hai mình hiện tại mình đang đánh bốn người bốn người thì ờ, đây Tuấn chia được ra này một này hai này nhà xoa này nhà con chín cơ nhá ba này bốn này bạn nhìn này nhà số 2 nó sẽ lớn nhất so bình thường 9 nút này bạn nhìn nhé 9 nốt nhá ăn hết ăn hết tất cả này đây đây Tuấn đánh thử ba ván cho bạn xem này đấy, máy bao xoay luôn các bạn đánh xoay này. bây giờ Tuấn đánh lại này vừa cái tầm tay nhá các bạn nên nhớ là vừa à, đặt tầm tay cũng vừa cái tầm tay nó báo một là cái lớn nhất này một là con ba tép này đó một là con ba tép này các bạn nhìn này bốn nút bốn nút ăn này một nút này ba nút này hoàn toàn chính xác bốn nút mà ăn hết cả làng nhé các bạn nhé các bạn nên nhớ này riêng máy đánh bài nó hiệu quả trăm phần trăm không sai lệch là dành cho anh em đi đánh thầy thợ cũng không thể đánh lại được cái máy đánh bài này nên nhớ các bạn biết như vậy thầy thợ cũng không lại nhá này. bây giờ vẫn đánh này bây giờ cái này tăng dụng đây đánh bốn người nó vậy mình đánh 8 người nhá này tăng lên các bạn xem này 6 đây Tuấn đánh 8 người 8 người trên cái bộ à, cái máy này nhá các bạn nhìn nhá nó báo nhà số nhà số 8 lớn nhất này vẫn chia này 1 2 3 4 5 6 7 8 8 là con 9 bích nhé các, các bạn nhé 8 là con 9 bích nhé 1 2 này, 3 này 4 này 5 này 6 này 7 này 8 này Vậy rồi 1 này một nút này bù này 5 này bù này bù 1 3 này nhà số 8 nhé nhà số 8 9 nút này các bạn này nhà số 8 này 9 nút này lớn nhất này lớn nhất so với tất cả các nhà còn lại là mình có thể ăn hết mình không đánh nhưng mà mình theo cũng được bây giờ mình ờ, Tuấn chia thử ván thứ hai 8 nút cho các bạn xem nhé bài này là bao thầy thợ nhá kênh xào trẻ vô tư nhá kể cả bài đặt xuống đúng không kể cả có bộ bài này cứ đặt xuống vào kênh đây ví dụ đặt xuống là kênh này đúng không đặt xuống như này kênh bình thường đúng không 6, 6, đấy là kênh bình thường đúng không kênh sao chạy bình thường này đây bứt đây đúng không kênh sao chạy bình thường này đúng không ví dụ mình vứt cái bộ bài như thế này đúng không người người là kênh kênh đúng không ví dụ kênh này nhà số 1 nó nhất bạn này nhìn này một này hai này ba bốn này năm sáu bảy tám này nhà số 1 nó nhất nhá các bạn nhìn nhá bài này thì nó đánh thì kể cả một người mới tập chơi hoặc là anh em nào thua tha nhiều thua tha nhiều này tìm đến này cơ sở chúng tôi này đó sẽ hướng dẫn chỉ cho các bạn chơi máy đánh bài như thế nào là máy hoàn toàn là nghe gọi bình thường nhá Samsung nhá anh em bỏ tiền ra mua cái iPhone thì cũng bằng bỏ tiền ra mua cái máy Samsung này thôi mà còn đánh được bài hiệu quả trăm phần trăm này các bạn nhìn này tám nút này ăn hết cả lạng này đúng không đây là giờ Tuấn nói sơ qua nó báo đây là Tuấn mở chế độ loa cái máy này, Tuấn mở chế độ loa cho các bạn đây là chế độ thử để các bạn xem không nó sẽ báo cho các bạn đó thôi không nó báo ờ, số cho các bạn xem nó báo ví dụ báo số 8 nên đấy là còn bình thường mình chơi tai nghe tai nghe thì siêu nhỏ nhá thiêu nhỏ siêu nhỏ này như cái hạt đậu này mình đút vào tai bao anh em là chỉ có mình mình biết mình mình nghe thấy không để ai người ngoài nào thấy được hết này cái tai nghe này siêu nhỏ luôn đúng không đó nó gồm hộp tai nghe này là ờ, mình đánh bằng tay nghe còn màn hình ấy, thì nó sẽ không sáng như này mình sẽ tắt đi chế độ là ví dụ như này đây các bạn này mình đánh thử cái ván này là màn hình chế độ tắt này các bạn nhìn này tắt chế độ màn hình như này nhá mình đánh thử này đánh thử cho các bạn à, nghe này tắt chế độ màn hình đi đúng không thì nó tối không thể ai biết được là mình có đánh cái bài này hay không đúng không có đánh màn hình hay không thấy nó vẫn báo hai đây là Tuấn đang để chế độ loa cho các bạn xem nhé đấy 8 người những báo số 2 này 1 2 3 4 5 6 7 8 này đúng không 1 này 2 này nó báo chế độ số 2 là con một bích nhé các bạn nhé báo chế độ số 2 là con một bích nhé các bạn nhìn này 6 nước nhé 6 nước nhưng mà đấy ăn hết này bù bù một bù này một này 5 6 này 5 này các bạn nhìn thấy không ăn hết 6 lút này ăn hết à, 8 nhà thì ăn hết 7 nhà chạy một nhà thấy không đây là chế độ để đen màn hình nhá thấy không vẫn đánh bình thường không ai biết được nếu mà tí cài chế độ tai nghe nữa thì đúng không thể ai biết được chỉ có một mình bạn biết mà thôi đúng không có gì à, đây là mình đánh mày cào còn máy nó sẽ hỗ trợ rất nhiều trò chơi cho các bạn đây này không phải là trò chơi rất nhiều trò chơi ba cây để liêng này tiến lên này đánh binh 6 lá binh 13 lá đầy đủ hết ai có nhu cầu liên hệ qua hai số điện thoại kia Tuấn với Hùng sẽ tư vấn cho các bạn từ A đến Z nhà mình thì không thiếu một cái gì hết bài ná thì tạp họa có cái gì thì mình có cái đó đúng không các bạn máy thì rất nhiều là dòng máy đây máy mới ra đây thì dòng máy này là dòng máy à, S7 đây nó mới ra mới ra thì đánh nhưng mà theo máy đây máy CVK 500 về tất cả mọi thứ bầu cua này tài xỉu hoặc là ví đổi bài nó nhiều thứ lắm còn à, tí mình sẽ đánh một cái à, mình làm video một cái à, hỗ trợ này ở đây nhà này còn rất nhiều cái hỗ trợ mắt soi Đấy, đây là Tuấn đánh thử bài cào cho bạn xem nhá hoàn toàn chuẩn xác trăm phần trăm nhé ai có nhu cầu liên hệ này máy này rất đẹp đúng không mỏng này Samsung này dùng để hoàn toàn chất lượng mạng nước thì Vivo đánh bài thì uh, hiệu quả không cần thầy thợ thôi à, chào toàn thể cả nhà nhé hẹn gặp lại cả nhà lần sau